chẳng thể biết bây giờ ta là gì của nhau ánh mắt nhung nhớ hôm nào nay toàn thương đau sâu thẳm trong trái tim người bây giờ đã yêu ai khác đổ nát bao nhiêu hy vọng tháng nghe nhói lòng nước mắt cứ thế lăn dài đêm về dại khờ ta thương nhớ ai có phải em đã thay lòng hay là ta say thương lắm những lúc đông về người ôm bao đớn đau khóc thương một người anh chỉ biết ngồi khóc một mình lặng thầm chờ ai nước mắt cứ thế lăn dài đêm về dại khờ ta thương nhớ anh có phải em đã thay lòng hay là ta sai thương lắm những lúc đông một người anh chỉ biết một Yêu sai khác người ta đâu có thương ta như là ta từng mơ khi màn đêm buông mau nỗi nhớ hòa cùng niềm đau chim